anh say lòng còn vương lẽ cứ giờ bao đêm với cô đơn cứ thêm mỗi ngày giòn đang giờ thật nhiều biết bao lâu tin rằng Tin dân không phải vạn năm yêu mãi chỉ si nghe Giờ đây anh đang vui trong gắm hoa Cầu mong anh sẽ mãi yên bình Nếu mình còn tình cờ thấy nhau xin hãy xem như người lạ